dày ghê ừ. cái mì lì thôi ơi ôi ôi hên quá hên hên quá ốc ơi tém nó sấy luôn à một chỉ là phẩm rồi bự nhất đầu tiên của dừng ốc Thôi dừng chưa hai cá Ôi, ôi, còn cá Hỏi nó đâu? Ôi da dạ. à. Cái tên Đóng lại, đóng lại Không có, không có giỡn nữa Bậm nó nhảy đó con cặp không có mở lên Wow, nó bự không? Cái sậy đó. Ừ, nè, Trúc ơi cầm hai cây này bán đi. Dạ. Dạ. Hai hai viên cầm con cậu này. Muốn con luôn. đủ rồi. ở đây một một hai người anh cái giá vô coi sợ. Để giá, để giá kìa. không đinh to yếu à? Không, thằng đinh. Thằng đinh được rồi. Đi ra đi. Ờ, gió ờ, dạ, má bao mát luôn Thôi Chặt luôn cái ghế luôn Tao quay chơi Có dữ Cá Nãy bắt cá được hai con rồi Con này nhỏ bắt được rồi thành thứ hai nó sẽ có ờ, ờ, đó ờ, cũng có bọn chết rồi bò ơi đó bà chiến nó rồi đó bà chết bà thấy chưa Ừ. Ừ, nữa rồi. Phải đứng về quay con. Đứng về quay vô đây. Con để xa xa, chỗ đây nó nhảy rồi. Coi đây đã. nặng ấy da nó dướng rồi nó da dướng rồi wow wow đến cạnh cho trời lắm à trời lắm à quá ra đây mất con này nó bay bay à đó thu ghế gần của tao ô xịt ô xịt ô xịt ô xịt ô xịt gì vậy bắt cái này ui ờ, bắt cá bắt cá bự đâu ơi đừng có xì mang có xì mang đúng rồi cái này cá dữ cá dữ nó nè con nữa nè nè có có cài chứ nó phỏng nè ra chỉ là lột ra nha dạ depan aja depan. Oh. Wow. Ui, Ui. Này, ra đem đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập đập. Y chang cá rô vậy, y chang cá rô vậy. Có dài hơn, y chang cá rô vậy sợ. Nó sâu sâu lên, kia con này. À, sao nãy rồi tao Nè có. Ờ, ờ, ờ. nó xanh hơi đục đục đục nãy giờ cái chân có giọt quá trời đi kìa ui nghĩ sao đi vừa mặn hình mà bỏ đồ nào mà chịu nổi không đi đi bò đi bò ủa đừng nghe nhá cặp này hoàng nó rất ngay giòn út cái là đi luôn á ừ, ừ. này sắp biến cáo rồi Dớ xịn lắm hả Xịn lắm Nãy giờ mình theo mất cá của Nè Đụng Mẹ chồng con chồng con đi Mẹ cổng con Đi bó Đây Em phụ ra Đây đứng này sợ con đứng Trời Không biết là bắt cá con thằng nhỏ chặt này không cái đường này vào lặn đường nó đó đó đó để biến kìa cái này nè ủa vô mưa tới rồi vô vô vô không biết con trang đi ra chi luôn mà chó kìa bên đây đây ba. Dạ, Nha, thấy chưa ngon. Được ba con này nè các bạn. Đó, bự không? Thấy không? Quá ngon luôn. Giờ mình vô thôi các bạn bữa tới rồi. À.